Xin chào, bạn có bao giờ muốn mua cây đàn vừa chơi được piano và organ luôn chưa? Chính là cây đàn này đây, Yamaha CVB 85A Chất lượng âm thanh của cây đàn này khủng khiếp lắm nha Ngang ngửa với các buổi hòa nhạc tầm cỡ thế giới Bàn phím đàn cho bạn độ feel rất cao Có thể diễn tả toàn bộ cảm xúc của mình bằng âm thanh Đây là cây đàn có thể tái hiện được cảm xúc của người chơi Đàn đã quá Thấy nó ghê không? Ai muốn làm ca sĩ, kim luôn nhạc sĩ sáng tác âm nhạc thì mua cây đàn này là chuẩn không cần chỉnh luôn đấy. Nó còn có khả năng truy cập Internet trực tiếp, cho phép bạn lựa chọn các loại bài hát. Đây là cây đàn piano kỹ thuật số, tạo ra niềm vui sướng cho thế gian bằng âm nhạc.